mưa à quên nắng thế nào đang đi dúi phân dúi phân nhưng về cái xuống nó cứ đau đau ở chỗ bụng này thế xong là lên lên nghỉ ba bốn lần ấy thế xong là tao với cái, nghỉ nghỉ xong là xuống làm xuống làm thì cũng không làm nữa thế là về về lên lên nửa đường khi không về được thế tao ngồi ngồi ngồi một lúc thì tao mới về về thì đi được một đoạn cái nôn thốc không tháo ra về chưa về nhà đã gọi cháu vào đun cho ngay ấm nước để pha thuốc uống thế là về pha được một cốc nước thế là uống 30 phút cứ dần dần dần dần nó cầm cái chai đi. nước muối lên dần dần nó ngàn đi thế là độ 30 phút sau thế là nó tự nhiên là nó khỏi thôi con bảo rồi ví dụ gì mà đang đi đi ngoài tere ra gì ừ, cứ táng vào cho ừ, con khỏi ngay mà không mẹ đi ngoài nữa đấy đau bụng xong nó, nó như kiểu nó cảm nó chạy vào trong ấy thế xong nó nó đi ngoài vào nhiều cô dụ bảo tôi đi vệ sinh tí <laughs> rồi đi <laughs> chúc nó về đến cổng cái không sao lên được cái dốc kia nữa thế là ta mới ngồi đấy một lúc ngồi một lúc thế là về về chứ về đến cổng đã gọi cháu rồi thế là về nó đun cho thế là pha ra uống một cốc thế là nó cứ từ từ nó ngàn đi thôi từ lúc uống đến lúc mà khỏi hẳn thì tầm bao nhiêu phút nó khỏi chắc là phải ba 30 phút 30 phút thế này. Quá nhanh. Đấy 30 phút thì cứ thế. Đang đấy. đau bụng ờ, đi ngoài như thế. Đấy. Ôi. Đau ba bụng. lần nha, có mỗi nút thôi. Mà ba lần. Ba lần đi thế là tao ấy về tao làm một cốc kìa. Cái cốc xanh nhựa thì làm một cốc. thế là tự nhiên là nó cứ ngàn ngàn đi là thế tao rồi. Thế mà hôm nay mà không có cái thuốc thì chết. <laughs> về dựa vào cái cột kia kìa về cứ dựa cái cột cái xong ngồi ngủ ra nó, nó mệt cơ mà hôm về gì gọi điện gì mà đi đến cổng nhông nạc à đến dốc nhông nạc à. Đấy, xong ngồi ngồi xong là với về chưa về đến cổng đâu với về ở ngoài đường ấy xong gọi duy ơi cho ngay ấm nước siêu tốc và đun cho bà thế là nó với nó với bắt nên nó đun thế là về vỡ được thế là cứ vừa thổi vừa uống <laughs> uống nử ra không thể chịu được ấy mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào lần nào nó như lần này kinh đấy thế nhưng mà con sờ mắt ai trong nhà nhá <coughs> lúc nào mà con sờ mắt ai trong nhà thì con đảm bảo cái gì thì nó hỗ trợ được cho gì đấy. Ừ, nhanh lắm mà có khoảng 30 phút thôi thì thấy sờ mắt ai có tuyệt vời quá tuyệt vời luôn nhưng mà nhiều khi nhá con đi tư vấn cho người ta đôi lúc người ta cứ nghĩ là ờ, mình có khi là cái đứa nó bán hàng nó kiếm lợi nhuận nó đi nó gạ gẫm chứ còn thực ra con con bán cái này con chỉ gọi là đi lan tỏa cho mọi người thôi chứ gì bảo là ừ, đây ví dụ như hôm nay từ nhà, nhà con vào nhà gì thì hai mấy cái số này <laughs> hai mươi cái số này liệu cái chai sờ mắt a cầm vào như hôm nọ đấy liệu có còn cái tiền của của của sản phẩm không? làm gì còn nhưng chỉ vì mình thế là mình thấy nó công dụng nó tốt thì mình cứ lan tỏa thôi chứ còn đấy thì xong tao ngồi ngồi cho nhà cái đào thảo ở đấy, bà điệp ở đấy tôi cứ đào ở trên này thế ngồi một lúc lâu xong nó cứ uh, mót đi đi đi đồng nên tao chạy sang nhà cô dụng cứ chạy sang đi nó đi về xong nó đi tí nữa này thế, mà lúc tao đã mệt rồi thế xong vừa tí lại lại buồn đi nữa Sen är det för jag har väg innan jag såg. thế là về, về đúng chỗ kia giữa cái dốc mỏng nặng thì không thể lên được nữa. Mà tay thì sách cái, cái túi phần còn ít thôi. Nên là nó ngồi chỉ không đấy. Nên cái đỉnh đấy là nó nôn thốc lên tháo rồi sợ. Đấy, thế cho nên là bây giờ cứ mỗi một gia đình tối thiểu ít nhất phải có một chai sma trong nhà để ví dụ không may mà mình bị cái vấn đề gì là có sma hỗ trợ luôn nó nhanh đấy